Trước đó vào sáng ngày hôm qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự và nhấn nút khởi động dự án May Resort Bãi Lữ giai đoạn 2. Dự án được quy hoạch trên diện tích gần 52 ha, tổng mức đầu tư trên 2.500 tỷ đồng, gồm hệ thống biệt thự ven biển, khách sạn 5 sao, quảng trường, trung tâm hội nghị quốc tế với sức chứa 1.000 người cùng các khu du lịch tâm linh vui chơi giải trí do tập đoàn Tân Á Đại Thành làm chủ đầu tư. Mây Resort Bãi Lữ được kỳ vọng sẽ trở thành biểu tượng du lịch mới mang màu sắc văn hóa truyền thống của Việt Nam.